not alone now, nor the child. mãi tôi phải đi hẹn gặp em trong một khi khác kỷ niệm đôi ta đành ghi nhớ trong tim của em sao nên như thế